Đây. Trong hiệu số 1 Ở trong hiệu số 1 thì đầu bài cho các em biết rằng là cho hai tích là Q1 bằng 2 nhân mũ trừ 8, Q2 bằng trừ 10 mũ trừ 8 và đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Yêu cầu các em xác định lực tương tác giữa chúng, đó chính là tìm F. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán này. À, đầu tiên, giả thiết cho các em là Q1 Q1 là bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 8. Q2 là trừ 10 mũ trừ 8. Khoảng cách ra điện tích là R bằng 20 cm. Các em chú ý R là bằng tính bằng mét. Cho nên bài toán cho R bằng 20 cm thì chúng ta đổi ngay về mét và từ cm ra mét là chúng ta chia 100. Và các em chú ý nhá, cái đổi đơn vị này thì ở cấp 1 đúng không? Hay cấp 2 chúng ta đã học rồi. Và ở đây lên bậc học trung học phổ thông thì rất nhiều bạn là không biết là từ cm và mét là chia bao nhiêu hoặc là từ kg về gam nó chia bao nhiêu đúng không cái hết sức chú ý nhá các em hết sức chú ý cái này rất đơn giản thôi nhưng nhiều bạn không để ý nhớ từ cm đổi về mét chúng ta phải chia 100 vậy 20 chia 100 thì chia là 0, 0,2 tức là mét. Và hai điện tích của chúng ta đang đặt trong không khí. Vậy trong không khí thì hằng số điện môi là epsilon bằng 1. Và đầu bài yêu cầu Kennedy tìm độ lớn của tương tác, đó chính là tìm F đúng không? Đấy, tìm F. Đây. Vậy đáp án yêu cầu là hỏi cái độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm bằng bao nhiêu. Và để tìm F thì chúng ta chỉ cần áp dụng một duy nhất một biểu thức đó chính là F bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 tất cả trên cho epsilon nhân với L bình phương. Và chúng ta tìm được F rồi. Đúng không? Đấy, đến đây thì đây là một bài toán rất cơ bản và cực kỳ đơn giản đối với các em nhé. Các em tập trung. Đấy. Đến đây chúng ta đi áp dụng công thức. Đó chính là F thì bằng là K nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q2 tất cả trên cho epsilon nhân với L bình phương. Đấy, với K em chú ý nhá đây K là một cái hằng số tỷ lệ và chúng ta sẽ thừa nhận K là 9 nhân 19 chứ không đi tìm cách để tính K vì để có kết quả K này thì ông uh, ờ, Coulomb cũng đã phải làm rất nhiều thí nghiệm mới rút ra được hệ số K này được chưa nào Đó, cho nên em uh, thừa nhận K nhá là 9 nhân 19 em thay số đi rồi với K là 9